Nhà vườn Dương Tuấn Đức xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị đang theo dõi video ạ Hôm nay thì vườn mình lại giới thiệu tới tất cả mọi người giống hoa mới bên mình đó là giống chuối ngọc thái nhé mọi người Đó trước mặt mọi người đây thì đang là cái hình ảnh của những bông hoa chuối ngọc thái đang nở tại vườn nhà mình nhé mọi người Mọi người có thể quan sát thấy này những cái chùm hoa chuối ngọc thái nhìn rất là xinh Màu tím bắt mắt nhé mọi người Và hơn nữa thì nó còn có cái viền trắng nhìn rất nổi bật mọi người ạ nhìn ở ngoài màu nó xinh lắm nhé mọi người và đặc biệt là cây này nó rất là dễ trồng nó xiêm hoa lắm nhé mọi người mọi người thấy quan sát thấy cái cây của mình hiện tại là nó đang rất là nhiều hoa và lụ luôn đó mọi người những chùm hoa của nó rất to nhé giống như hoa tường vi nhưng mà nhìn nhìn màu sắc của nó bắt mắt hơn nhiều nhé mọi người mọi người có thể quan sát kỹ này quan sát kỹ thấy những cái mặt bông của nó xinh lắm từng bông một đều xinh không giống như tường vi nhé tường vi thì nhìn xa mới xinh thôi chứ nhìn gần thì cái mặt bông của nó không được đẹp như vậy đâu và đặc biệt là cái giống trứng ngọc thái này nó khỏe và nó rất là dễ trồng dễ chăm sóc không có bất kỳ một loại sâu bệnh gì mọi người ạ nó phát triển nhanh giống như hoa giấy nhé mọi người ai mà đã trồng hoa giấy thì cũng sẽ biết được cái tốc độ phát triển của hoa giấy nhá thì cái hoa chuỗi ngọc này nó phát triển y như vậy nhé mọi người và nó là dòng thân gỗ sống lâu năm nên là mọi người cứ yên tâm không phải là hoa chỉ ra một mùa rồi bị cây nhé mọi người đó là cây thân gỗ sống lâu năm đó mọi người ạ đây mọi người có thể quan sát thấy gốc của nó hóa gỗ này cây này mình tạo thân chi cho nó đó mọi người có thể quan sát thấy cây này mình tạo thân chi còn nếu mà mọi người không thích thì mọi người có thể bấm ngắn để tạo tán bụi nói chung là cái tán cây thì là do tùy theo sở thích của từng người mà mọi người có thể tạo cho nó mọi người hoa rất đẹp hoặc là mọi người cũng có thể trồng theo giàn hiện tại thì vườn mình đang cung cấp cái cây giống của cây giống hoa chữ ngọc này nhé mọi người đây mình à, cho mọi người tham khảo một cây giống bên mình cây giống của bên mình cung cấp à, đã được ươm ở trong cái bầu ổn định như vậy rồi nhé mọi người và cây đã lẩy lọc ra rễ ổn định rồi nên mọi người cứ yên tâm cái giống này thì nó nhanh lớn lắm nên là mọi người chỉ cần trồng một năm là sẽ được một cái cây to giống như cây mẹ nhé mọi người mọi người chỉ cần chăm sóc một năm là sẽ được thao ngắm hoa luôn á đây mọi người có thể quan sát này trồng một năm là nó sẽ được như cây mẹ nhé nó rất nhanh lớn luôn mặt bông rất xinh Bác nào mà muốn trồng cái giống hoa chuỗi ngọc thái này thì có thể liên hệ với nhà vườn theo số điện thoại 038 396 6903 mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người nhé. Và mình có cả Zalo nhé mọi người. Và ai mà muốn ờ, tư vấn kỹ hơn thì có thể kết bạn Zalo với mình ạ. Và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây ạ. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau. Xin chào.